sự các bạn trở lại với vlog của John thì à, hy vọng rằng là mấy bạn có một cái mùa Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha Ok thì à, bữa nay là Dung sẽ làm cái vlog về ngày ngực à, thì bữa giờ là do là các ngày Tết thật ra là Dung cũng không có ra vlog nhiều cho mấy bạn xem thì bữa nay tiếp tục cái series là Big and Ribbit thì Dung sẽ để cái video uh, ngày uh, ngày ngực ha thì hôm bữa là Dung có quay cái video này à, trước Tết rồi nhưng mà tại vì do là à, phải chuẩn bị Tết rồi rất là nhiều việc cúng kiến thành ra là chúng không có thời gian chung à, ờ, tập trung về edit được à, ok thì bây giờ chúng sẽ bỏ cái video à, đó lên cho mấy bạn xem bỏ lên cái video mà tập ngực với lại hai đứa nhóc à, lớp 11 ha ok ok yo what's up mấy bạn à, thì bữa nay là thứ hai thì bữa nay là chung có hẹn với lại à, hai bạn học sinh lớp 11 của trường Mercury và hôm nay chung sẽ tiếp tục qua bên cái phòng gym là gym one mà cái phòng gym mấy bạn uh, coi được ở trong cái vlog ngày tay của chung ha uh, thì uh, thì hôm nay là sinh nhật của một trong hai cái bạn đó thì lát để chung sẽ cho mấy bạn xem uh, là bạn nào hôm sinh nhật của bạn nào ha cái thì uh, cái bạn nó nói là được lên vlog của anh chung là cũng như là một cái món quà cho nên là hôm nay Trung cũng sẽ quay lại toàn bộ cái buổi tập của chung chung với lại hai uh, đứa nhóc đó cái thì lát nữa Trung sẽ quay trở lại cho mấy bạn xem peace Yo, what's up? Yo, what's up? Thì bây giờ là chúng ta sẽ tập ngực ha. Bữa nay là ngày ngực của giáo án Big and Rip Thì bữa nay chúng sẽ tập ngực với lại à, hai đứa nhóc học trường Mary Curie Cũng là trường cấp 3 của chung luôn Thì cái gym one này là nằm trong khuôn viên trường ha à, Thì à, hai đứa là có có có đủ chung tập trung ok Thì à, bữa nay là sinh nhật của cái bạn áo trắng Thì à, cho bạn lên vlog cũng như là tặng bạn đó là một món quà ha à, Thì à, bài đầu tiên nó là bài à, Dumbbell Press Thì chúng ta cũng sẽ warm up hai set đầu tiên mấy bạn nhớ là warm up hai set ha là 15 với lại 10 rep ha cái này nó không à, nhớ chúng ta, chúng ta để warm up và chúng ta để cho cơ thể chúng ta nó quen với cái lại cái động tác đó chứ không phải là nằm trong giáo án ha <clears throat> thì à, sau đó là chúng ta sẽ vào à, 4 set chính thì các bạn cứ nhớ trong đầu giống chung là cái tuần đầu tiên á thường là chỉ có 5 à, đến 8 rep thôi 4 set bài nào cũng gần như là vậy chỉ có riêng bài uh, FST7 là bài 7 set đó là chúng ta sẽ tập 7 set thôi chứ uh, nhưng mà cái số rep vẫn đều nằm trong cái khoảng rep range là từ 5 đến 8 ha uh, thì đây là set thứ hai thì uh, đây là một cái động lực cho những cái bạn uh, nào mà đang xem video của Trung á, xem blog của Trung mà ở độ tuổi là lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 ha thì đây là hai cái bạn này đang học sinh lớp 11 học trường Mercury ha thì đã có cái suy nghĩ là đi tập tạ để nâng cao sức khỏe và hình như là hai bạn này như một bạn cũng tập được cỡ hai bạn cũng tập được xem xem thời gian với nhau là một năm hay chung nhớ là vậy bạn áo xanh đẩy rất là khỏe luôn ha thì hồi xưa chung cũng đi tập tạ là hồi lớp 11 là giữa học kỳ giữa học kỳ 1 là chung đã đi tập tạ rồi lớp lớp nói lớp 11 ha thì tới bây giờ là chung tập được 6 năm rồi thì hai bạn này cũng uh, bắt đầu ngay cái khoảng thời gian mà cũng giống giống chung ha thì rất là tốt chung rất là khuyến khích cho mấy bạn uh, đi tập gym vào cái khoảng thời gian này ha lúc này là cơ thể chúng ta đang phát triển uh, ok thì các bạn cứ ăn uống đầy đủ nếu các bạn nào có điều kiện chúng ta uống thêm whey protein ha thì như vậy rất sẽ tốt cho cái khoảng thời gian mà chúng ta phát triển cơ bắp là cái thời gian vàng từ 1 năm đến 3 năm á, là chúng ta sẽ thời gian vàng chúng ta tăng cơ ok thì nên mấy bạn nhớ là à, nhớ là đầy đủ dinh dưỡng giúp chung ha à, thì đây là cái set nặng của bạn ấy thành ra là 27 kg rưỡi rất là khỏe ha người nhỏ nhỏ con thôi mấy à, có như sáu mấy ký mà đẩy cũng rất là khỏe thì chúng biết rằng là ở ngoài kia là rất là nhiều bạn cũng tầm cỡ này đang đi tập tạ và cũng rất là phát triển à, ok nhưng mà dù sao cũng là động lực cho các bạn à, nào chưa đi tập ha đi tập ha thì đây cũng là một cái tấm gương để cho mấy bạn à, follow ok thì là set nặng của chung uh, à, là 47,5 kg thì ở cái phòng gym này là có cục 47,5 với là cục 50 kg khá là ok à, thì cái này là trung tập à, 5 đến 8 rep thì cái khoảng set nào trung đẩy khoảng 5 đến 6 rep à, và cái lách nói chung thì có một cái set là 50 kg nữa thì cái lúc mà chúng ta đẩy cái bài này á, là mấy bạn nhớ đừng cho cái cùi chỏ chúng ta flare ra nhiều quá là chúng ta chỉ ra nhiều quá ha nó hơi chéo góc một chút đây như là à, đó chúng ta sẽ hơi chéo góc một chút thì bây giờ bạn à, khuê là lên cục 30 kg rất là khỏe rất là tốt luôn à, trung hồi hồi trung tập năm đầu tiên á lúc đó chưa có dinh dưỡng chưa biết gì về quay hết chưa biết gì về cách tập luôn thì trung không có nghĩ là trung tập được cục 30 kg đâu sau hồi trung tập 2 đến 3 năm thì trung mới mới mới dám lên cục 30 kg tại vì cái cục đó là cục nặng nhất ở cái phòng cũ mà trung tập à, sau này lên à, tới đại học rồi trung mới bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn thành ra là mới có kiến thức à, để tập ha và về dinh dưỡng luôn thì hồi hồi nào hồi mấy thời gian đầu là trung không có không có biết gì hết á ờ, thời đó thì cái phần tập gym hay tập tạ nó cũng không có phát triển nhiều như là cái thời gian bây giờ thì đây là cái set nặng cuối của Trung ha thì đây là 50 kg cục dumbbell 50 kg đẩy 5 rep 5 hay 4 rep gì không nhớ nữa ok sau đó chúng ta sẽ qua bài là chest deep versions là chúng ta sẽ deep thì cái bạn nào phòng các bạn nào không có cái máy này thì mấy bạn sẽ deep cái máy mà cái cái cái ghế mà chúng ta hay tập bụng á xong rồi có cái cái phần dip đó chắc là mấy chúng nói mấy bạn đã tưởng tượng ra rồi thì cái đó là để cái mấy chúng ta dip sao và nếu thế nhẹ thì mấy bạn sẽ hãy kẹp cục tạ vô giúp chung ha thì ở cái phòng này là cái cái máy dip này là nó sẽ giúp cho chúng ta vừa dip được tay sau vừa dip được ngực luôn thì chỉ cần xoay cái xoay ra xoay vào như vậy thấy cái khớp á là nó sẽ xoay ra xoay vào được rộng hơn và hẹp hẹp thì chúng thấy là nó nó nó uh, vào ngực khá là tốt nếu chúng ta ngồi lean tới phía trước nhiều ha thì nó sẽ giúp chúng ta đẩy vào cạnh ngực khá là ok à, cái bạn này à, tập cũng rất là ok luôn tập rất là tốt à, tạng cao khỏe rất là khỏe ha và cái độ tuổi à, này rất là còn đang sung sức và mấy bạn còn đang phát triển á ok sau đó là mình sẽ qua bài incline dumbbell press đó là bài thứ ba nhớ là qua mỗi động tác nếu mấy bạn an toàn thì mấy bạn cứ warm up cho chung một set ha warm up cục tạ nhẹ thôi để cho cái đầu để cho cái cái cái cái cơ thể nó bắt đầu quen với cái động tác đó à, chứ không mấy bạn vào nặng liền á thì cơ thể chúng ta có thể nó sẽ quen thôi nhưng mà nếu như an toàn thì nó sẽ sẽ hoạt động một set để cho cơ thể chúng ta nó set up vào cái cái vị trí đó à, do là cái cái ghế uh, incline nó không có do có nhưng mà do một cái người khác đang xài ra là chung với mấy bạn phải ghe qua cái này để tập à, một cái ghế mà có cục bao bao á rồi sau đó nó sẽ quay về cái ghế này thì đây là set nặng của bạn ấy cũng 27,5 luôn bây giờ bạn này đẩy ngược trên cũng khá là khỏe lấy cái cục nặng mà của ngực ngang ra đẩy ngược trên là ok đó khá là ok nhưng mà uh, vẫn còn phải đỡ một chút thì đó giờ chung tập hồi xưa là chung cũng hay nhờ người ta đỡ mà sau này đi tập á, còn có một mình thành thành ra là mọi thứ chung đều phải tự tập hết thành ra là chung tập những cái mức nào mà chung có thể tự chơi được cho nên ít khi chung nhờ người ta đỡ lắm chỉ có đỡ những cái nào nó nó nó gọi là thực sự cần thiết chung mới nhờ người ta đỡ thôi thì đó là cái triết lý đi tập của trung ha thì ít khi trung nhờ người ta đỡ à, mấy bạn cũng ráng như vậy tại vì không phải là lúc nào cũng có người họ biết đỡ cho mình và cũng như là có ai đi theo mình để đỡ ha thì chung thấy nhiều người tập thấy cứ hay nhờ người ta đỡ thì như vậy có thể là họ sẽ đỡ nhưng mà họ sẽ đỡ theo cái sức của họ thành ra là có thể là làm cho bạn bị chấn thương hoặc là bạn không thể đẩy được hoặc là có nhiều người khỏe quá họ lại đẩy thì bạn lại không tập đúng cái mức tạ đó Thấy không? Thế khi mà bạn không có người ta đỡ nữa thì coi như là bạn không đẩy được nữa. Cái thì Chung khuyến khích không phải là Chung không không cho mấy bạn kêu người khác đỡ nhưng mà khuyến khích rằng là chúng ta lựa cái mức tạ vừa sức của chúng ta ha. Ok thì uh, bài tiếp theo là bài incline dumbbell fly là sau cái bài chúng ta đẩy là chúng ta sẽ fly. Thì ở cái bài này á Chung có lưu ý với bạn một chút là Chung muốn mấy bạn là ra xa cái cùi chỏ đừng có cong như bạn Huê ha. Bạn Huê thì hơi cong chắc do chưa quen với động tác nhưng mà sau đó là chúng ta nhớ là hơi hơi thẳng cái cùi chỏ ra xíu hơi thẳng thôi chứ không phải là thẳng băng ha à, bạn này là hơi vuông góc rồi và lúc mà chúng ta lên á thì nhớ là chúng ta sẽ xoay cái hai cái đít cục tạ vào với nhau và chúng ta sẽ gồng ngực lên chúng ta gọi là squeeze lại thì nó sẽ siết vào cái ngực trong rất là tốt ha thì cái bài fly này là giúp cho chúng ta build cái inner chest có nghĩa là cái cái ngực ở trong á à, thì các bạn nào chưa quen thì các bạn cũng có thể fly cap Ờ, nhưng mà cái đây là fly dumbbell ha uh, bạn này thì làm cũng tương đối là ok nhưng mà vẫn bị cong tay một chút uh, bây giờ Chung quay không có quay mấy cái set đầu ha thì uh, đây là set nặng đây là Chung quay uh, 25 kg đó ý chung là nó sẽ hơi như vậy ra thì nó sẽ xé đi cái phần ngực của chúng ta ra và khi chúng ta lên nó sẽ squeeze vô và nếu như bạn nào còn khỏe thì chúng ta sẽ thêm 5 cái partial rep và ở cuối hiệp cuối cùng ha là chúng ta sẽ nhấp nửa rom và chúng ta như vậy nó sẽ bơm rất rất là nhiều máu vào cái đây là cái bài incline smith machine à, chúng ta sẽ đẩy uh, lực trên trong smith Machine 7 set ha này chung quay hơi bị uh, thiếu video nhưng mà hy vọng mấy bạn vẫn hiểu nó sẽ đẩy uh, à, ngược trên trong máy Smith ha thì uh, cứ hai set thì mấy bạn lại lên tạm một lần ok đó thì uh, chung quay hơi ít thành ra là uh, mấy bạn thông cảm ha cứ 30 giây ha nghỉ 30 giây bấm đồng hồ nghỉ 30 giây bay vô liền và cứ hai set chúng ta sẽ lên tạo một lần bài rất là pump luôn đó là bài cuối cùng của ngày ngực ha à, thì tiếp theo là chúng ta sẽ tập tay sau ok à, thì bài đầu tiên của bài tay sau đó là bài tricep push down 4 set 5 đến 8 rep ha thì mấy bạn thấy là cái máy này là máy kéo xô nhưng mà chung lại lấy ra chung tập tay thì có cái lý do của nó đó là khi chúng ta cầm rộng ra thế các bạn nhớ là trong cái trong cái máy tắm mặt á, thì nó sẽ có cái cây để tập tay sau riêng nhưng mà nó khá là ngắn như vậy thì nó sẽ không siết vào cái tay sau chúng ta nó sâu và cao hơn nên chúng sẽ lựa cái cây dài khi chúng ta push xuống á, như vậy thì nó sẽ ăn vào cái tay sau chúng ta nó dài và nó cao hơn lên phần phần cái vai á thì nó thấy là nó sẽ ăn rất là cao lên phần cái vai à, và nếu các bạn cầm ngắn thì nó sẽ không cao nó sẽ không ăn dài lên trên đó được và chung lưu ý với bạn là nếu chúng ta tập cái bài này thì chúng ta uh, ráng nhìn thẳng ha chúng ta đừng có uh, nhìn nghiêng qua một bên thì nó sẽ bị cái tiền đình là như vậy nó sẽ không tốt cho một bên uh, tay của chúng ta nó sẽ có chúng ta sẽ dùng một bậc nhiều hơn mà chúng ta không biết và cái lỗi đó chung rất là đang muốn fix chung rất là tập trung trong những cái set như thế này chung rất là nhìn thẳng hoặc là nhìn xuống đất và tập trung vào hai cái tay sau thôi chúng ta sẽ không có nhìn qua hai bên ha như vậy nó sẽ làm cho chúng ta dùng một cái lực nó mất cân bằng và khi lên thì chúng ta ráng là không có đưa lúc lắc cùi chỏ ha à, sau đó là bài close grip band spread thì là 4 set 5 đến 8 rep ha thì chúng ta sẽ đẩy uh, cái máy ngực ngang nhưng mà chúng ta sẽ cầm hẹp như vậy nó sẽ vào cái long head của cái tricep là của cái tay sau long head là cái nằm ở dưới á còn short head là cái cái nằm ở trên đó là cái càng cua các bạn có thể tưởng tượng được ha nhăn vào cái cái phần cạnh ở phía dưới của tay sau thì cái cạnh đó là giúp cho chúng tay chúng ta nhìn rất là bự à, còn cái kia là giúp cho chúng ta nhìn nó nét và 3D hơn ok à, sau đó chúng ta sẽ qua bài uh, tricep deep version các bạn nhớ, lúc nãy các bạn nhớ là có bài ngực rồi thì như chúng nói đó là cái này chúng nó sẽ xoay ra xoay vào được xoay ra thì nó sẽ ăn tay sau rất là tốt ha à, nó sẽ ăn siết vào tay sau luôn còn cái này chúng xoay vô nó ăn với ngực à, chung ngồi liên tới phía trước là nó sẽ ăn vào ngực ha rồi này là vào tay sau thì à, mấy bạn không có máy này thì mấy bạn có thể à, deep với lại cái ghế ben cái ghế ấy chúng ta gác chân chúng ta bỏ tạ lên trên cái đùi hoặc là chúng ta sẽ dùng cái máy có cái ghế đá bụng đó như lúc này chung miêu tả rồi các bạn sẽ deep ở đó và gắn tạ vào trên người ha như vậy cũng ok luôn à, nhớ là mấy bạn squeeze ở squeeze vào lúc mà chúng ta siết cái tay sau ha nhớ là squeeze để cho nó siết vào cái tay sau bạn Huê này rất là ok ha vai rất là tốt bạn có thể thấy uh, có cái cộng gân luôn tập khá là khỏe và trụ dài cái đó là bài cuối cùng của cái ngày hôm nay thì rất là vui để tập trung với hai bạn này thì hy vọng là sẽ có cái uh, những cái buổi tập tiếp theo chung với hai bạn này ha thì cái bài này là bài tricep extension với lại cụp dumbbell là cụp tạ đơn à, là chúng ta sẽ chơi 7 set ha nghỉ 30 giây giữa mỗi set thôi và à, 5 đến 8 rep ha mấy bạn và nhớ là mấy bạn sẽ hơi uh, khép cùi chỏ lại à không hơi bẻ cùi chỏ ra ngoài một chút thì như vậy nó sẽ ăn vào cái long head rất là tốt ha Ok, uh, thì đây là set thứ bảy là set cuối cùng. Mấy bạn nhớ nghỉ 30 giây cứ hết hai set chúng ta lại lên tạ một lần. Ha. Ok, thì đây là ba anh em tập trung với nhau trong một cái video khá là đẹp. Ok, uh, thì hy vọng mấy bạn thích cái video ngày hôm nay và chúc mấy bạn có một cái ngày ngực và ngày tay sau rất là pump. Yes. Hey, và hy vọng các bạn thích cái video uh, ngày ngực đó ha thì nó hơi ngắn gọn một chút tại vì do bữa đó là tập ờ, ba uh, người thành ra là chung không có quay đầy đủ hay được hết mọi thứ thì mỗi bài là chung quay một chút một chút một chút thì nhưng mà sẽ có cái ý tưởng rằng là cho mấy bạn uh, biết cái thứ tự của cái bài tập nó như thế nào ha và chung cũng có sẽ chung có ghi đầy đủ trong video hết rồi về cả số rep và số set thì bốn tuần đầu tiên là chúng ta sẽ tập bự ra tập Get Big là chúng ta sẽ tại vì cái tên giáo án là Big and Rip có nghĩa là bốn tuần đầu chúng ta Big và bốn tuần sau là chúng ta Rip là chúng ta sẽ uh, kiểu như nó hơi siết lại nó hơi, hơi liền liền lại <clears throat> thì uh, ok thì chúng sẽ chia sẻ đầy đủ 8 tuần như chung hứa nhưng mà cái thời gian ra video thì có thể nó sẽ hơi lâu hơn một chút uh, tại vì là uh, mấy bạn cũng biết là thì chung cũng sắp đi làm thành ra là nói chung là chung rảnh giờ nào thì chung sẽ edit video và up lên youtube ngay cho các bạn ok à, và còn một cái tin nữa đó là bên hãng áo Conquer Apparel là họ vừa ra cái sản phẩm mới cho đợt launch của uh, năm nay năm 2018 và trong uh, đầu năm luôn uh, thì đợt launch này là sẽ có uh, mẫu áo tay dài và mẫu áo cut off nhưng mà có một số cái thay đổi chi tiết uh, ở trên cái áo ha thì bây giờ chung sẽ thử cái áo và cho mấy bạn xem thôi Trung cho mấy bạn biết cái sự khác biệt của đợt này và những cái đợt trước nó sẽ như thế nào Ê, thì bây giờ là chung sẽ thay cái mẫu áo đầu tiên cho các bạn xem ha thì đây là cái mẫu áo đầu tiên đó là mẫu áo uh, long sleeve là nó sẽ mẫu áo tay dài của cái hãng áo Contour Apparel này đó là cái logo hình mặt nạ này ha à, thì mấy bạn cũng biết trong những cái vlog trước là chung cũng uh, được hàng áo này tài trợ Nếu như các bạn chưa biết áo do người Việt Nam thiết kế và sản xuất tại Việt Nam luôn ha Ở dành cho các bạn fitness ở Việt Nam ok Thì uh, cái đợt áo này là đây là sẽ áo tay dài ha và rất là ôm và cái thẳng tay của chung thì ở đây là nó sẽ có cái cái phần uh, xà cái cái phần tà nó sẽ ra hai bên và cái điểm nhấn của cái áo này đó là cái đằng sau các bạn có thể thấy cái đằng sau là nó có dòng chữ be a conqueror là trở thành người chinh phục cái nó sẽ rất là tôn cái lưng chúng ta lên luôn thì đó là cái điểm đặc biệt của cái áo và nó sẽ rất là tôn cái lưng chúng ta lên à, tôi rất là thích cái điểm mà có cái chữ chạy dọc lưng như vậy be a conqueror là trở thành người uh, trở thành người chinh phục ok thì đây là cái màu đen á thì cái mẫu này là có hai màu màu đen và màu trắng thì cái logo của chúng ta rất là fresh ok thì đây là cái áo màu trắng à, cái logo màu đen ở đây và cái dòng chữ của màu đen luôn thì cái dòng chữ đó là cái dòng chữ Kia Conqueror màu đen thì đây là cái long sleeve màu trắng rất là ôm sát vào cơ thể luôn các bạn có thể thấy à, và ở dưới này là cũng uh, à, sẽ tài luôn ha được đó là ok thì bây giờ chúng sẽ thử cái mẫu uh, cái mẫu cái đọc mới cho các bạn xem cái Hey, thì đây là cái áo Conqueror Apparel Cut Off mới version 2 thì ở cái đợt launch thứ hai của Conqueror là chung đã có giới thiệu cho mấy bạn một cái áo à, xẻ sẽ tay này ha nhưng mà nó là cái nó sẽ hơi bị xa ra một chút đợt này là có một cải tiến đó là chúng ta sẽ uh, à, sẽ nó sâu hơn vào trong cái phần vai này ha à, đó thì chúng ta sẽ sâu hơn và cái phần uh, nách này chúng ta cũng sẽ sẽ được sâu hơn ha các bạn cũng có thể là nó sẽ được sờ à, nó ôm được cái xô của chúng ta ok đây là mặt đằng sau nice và chúng ta sẽ có được cái vạt bầu ở đây luôn nó phải vẫn giữ được cái vạt bầu ha uh, và việc là đợt này rất là hay ở cái áo cá rọc này đó là các bạn sẽ thấy cái logo nhìn ở trong video thì chúng ta sẽ không biết nhưng mà nếu mà các bạn ở ngoài đời các bạn sờ vào các bạn sờ vào cái logo này thì nó được làm bằng uh, in cao su ha nó là nổi lên 3D đó nhưng 3D nó sờ rất là đã thì đó một cái cải tiến ở cái up cut off này và chúng ta sẽ thấy được cái độ uh, ôm bằng cơ thể rất là tốt ha chúng ta có thấy được cái độ ôm bằng cơ thể đấy yes ok thì đó là cái cải tiến của cái đợt áo này ok thì bây giờ tôi sẽ thử cái màu trắng cho các bạn xem thì đây nó sẽ là cái áo cut off màu màu trắng ha thì giống như cái nãy thì ở đây là logo cũng in bằng cao su màu đen sờ rất là đã luôn nên là mặt đằng sau đây thì mặt đằng sau ok và chúng ta cũng sẽ thấy được cái cái phần uh, cut off rất là sâu ở phần xô ha thì cái áo này các bạn mặc rất là fit luôn nó có thể có thể cái tập vai tập ngực uh, tập xô đều rất là tôn lên dáng ok và có một cái cũng đặc biệt cho các bạn rất là quan trọng đó là mấy bạn sẽ được giảm giá ờ, thì cái chung sẽ có cái code giảm giá cho mấy bạn khi mua hàng các bạn có thể DM qua fanpage của cái áo Conqueror này ở trên Facebook và mấy bạn đặt hàng ha và khi mấy bạn mua thì mấy bạn sẽ uh, nói cái mã là chung 10 thì mấy bạn sẽ được giảm ngay 10% ok up 10% khi mấy bạn order trên tổng hóa đơn mà cũng như là mấy bạn mua từng uh, sản phẩm nhỏ cũng vậy ok thì rất là cảm ơn mấy bạn đã xem cái video này và nhớ like và subscribe cho chung ha peace If you hold me up